Hello, xin chào à, các bác quay lại kênh Người Lao Động N của mình Hôm nay có một em à, tai nghe DJ giá rẻ Tên là Reloop 2500 Mình quay à, sơ sơ mở hộp xem nó có gì vui để cho anh em cùng xem nhé Xem ở trong hộp nó có cái gì hình dáng như thế nào là Đây Mọi người theo dõi nha đây là em bị lúc 2500 đầu ghi là gì lúc RH 2500 Profession DJ Headphone Nghĩa là tai nghe dành cho DJ Cái tai này thì nó quanh quẩn mức giá khoảng à, trên một triệu một chút trên trang chủ của reloop.com ấy, thì nó bán khoảng là đâu đó khoảng 40 à, oi thì cũng cũng cũng xem trên giá Việt Nam mình bán <coughs> cái hộp nó như nó sẽ như này nó hộp giấy đây có những dòng chữ gì đấy trên này là ghi reloop hay RH 2500 này. đây là thông số của nó này nó có thể xuống được 20 Hz đến 20.000 kHz này Đấy. có rắc 6.6.3 này và rắc 3.5 này đấy những cái cơ bản mình, mình thấy này sau có số uh, seri và mã vạch mặt trước nó là cái, uh, cái hộp hộp hộp giấy mà có cái dạng ni lông thì mấy ca trong ni lông trong cứng ấy nó lộ ra cái hình tai nghe mình nhìn nhìn nhìn sâu vào thì thấy có cái rắc 6.3 ờ, ba bây giờ mở ra xem ở bên trong nó như thế nào nhé đây sau khi mở hộp ra thì nó như thế này đây là các cái ờ, dạng như catalog kèm kèm theo này. <coughs> tay phone nó màu đen kiểu dáng chụp tay không to quá cái lớp da này cũng tương đối là mềm mình không thấy có khác biệt so với những loại tai mà dưới 3 triệu đâu còn chất âm chắc là sẽ khác cái con này nó là dây xoắn dây xoắn này nhưng mà không tháo rời được à, ra mọi người không rút được ra rắc này rắc 3.5 à, này đi kèm là cái rắc 6.3 ở hai bên này nó có cái à, mình có thể kéo ra thụt vào được nhé kéo ra kéo vào được tùy theo cái kích cỡ đầu của mỗi người nhìn rất là đẹp chắc chắn này logo thì lúc này cái con này mình nghe nhiều rồi mình đánh giá là nếu mà trong cái giá tầm giá của, của em này của của cái, cái, tầm giá khoảng hơn một triệu ấy thậm chí là dưới 2 triệu luôn thì mình thấy là cái bát cái bay của con này rất là tốt đánh giá rất là cao kiểu dáng thì mỗi người mỗi mỗi sở thích mình mình thấy thích cái kiểu chắc chắn là nó cổ điển như này có bạn thích màu mè một chút này nọ nhưng mình thì mình thích như này Đang cổ điển trong nam tính cái bay của con này rất là dày nghe rất là là đã nhất là mình sử dụng trong cái việc bít mắt trinh được bắt tempo này nọ thì nghe đạp rất là rõ này đeo lên đầu nó sẽ như này chắc các bạn nào tóc không hói như mình đeo sẽ đẹp hơn ngày trước mình đeo cũng đẹp lắm bây giờ già đeo xấu nói chung là ôm tai tháng đồng tiền mua hợp lý tất nhiên là không thể so mấy cái em mà 7 8 triệu rồi 4 5 triệu được nhưng mà trong cái mừng cái tầm giá của nó là mình đánh giá là ok chấp nhận được mình đánh giá rất cao ở cái bát của nó cái bay của nó rất là, là, là chắc và đầy như vừa nói ở trên ấy thì bắt tempo dùng cái việc bit matching thì rất là thuận tiện nghe đạp rất là rõ vừa rồi thì mình đã mở hộp và giới thiệu qua về cái em Relux RH 2500 ghi dây headphone này. thì mình thấy trong cái mức giá hơn một triệu thì không có gì phải chê em ạ kiểu dáng cổ điển nam tính còn để mà đòi hỏi hơn nữa thì mình nghĩ là tăng sắm mấy con mà đắt tiền hơn cái con này cái điểm mạnh nó là cái bay cái bát rất là, là, là, là chắc nha rất là đầy kiểu dáng nam tính mình rất thích mình thì mình thích những cái kiểu dáng cổ điển như này trông nam tính mà nó sạch mọi người à, có thể à, mua hàng để trải nghiệm nó nói chung là nếu mà với cái tầm tiền mình bỏ ra thế thì không không thất vọng đáng đồng tiền để mua đấy là cái nhận xét khách quan của mình nhé mọi người à, nếu đã dùng rồi cho nhận xét cho comment cho nó xôm cảm ơn à, các bác đã theo dõi video của mình xin chào và hẹn gặp lại